mực phiên bản Minecraft Ghê chưa ghê chưa Thì hôm nay nữa bạn ơi Như anh em cũng đã biết á Thì Hero Team mình dạo gần đây đang có một cái à, sao Đang có một số những cái trò chơi mang tên là trò chơi con mực á anh em Thì mình thấy cái này khá là vui Cho nên là mình thấy cả team làm hết trơn mà mình chưa làm Có nhiều bạn bảo mình là Anh Phong ơi sao anh không làm trò chơi con mực đi Cho nên ok nếu như bạn thích thì mình sẽ làm nha Nhưng mà mình nói rồi à, là trò, trò chơi con mực này là những trò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 và quên mất anh em ơi là hiện tại bây giờ là hero team đang có 8 người đúng không thì cái trò chơi con mực này nè là sẽ có loại người chơi ra ừ, các kiểu y hệt như là thật luôn nha các bạn nha có nghĩa là ví dụ như trong đây nếu như mà Kairon bị loại đi thì tập sau Kairon sẽ không xuất hiện nữa hoặc là mất Dịch bị loại thì mất Dịch sẽ không còn xuất hiện nữa nha các bạn nha. à, ok, rất là căng thẳng luôn. Và người nào giành được chiến thắng cuối cùng trong cái trò chơi con mực này, người đó sẽ là người đạt được giải thưởng đó chính là một triệu đồng. Wow. wow. một triệu luôn nha, một triệu không phải ít đâu nha. Ok. Rồi, không nói nhiều nữa, còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Let's go. Rồi ok chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên của trò chơi con mực nào anh em ơi Thì như anh em đang thấy thì đây anh em thấy cái cảnh này quen không nào Đúng rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên đó chính là trò chơi tắt kẹo mọi người ơi Nhưng mà do là ở trong, trong Minecraft nhưng mà do là trong minecraft á không có kẹo để tách cho nên là chúng ta chỉ có thể là tách cát thôi nha các bạn nha bạn ờ. coi là đây mình có chuẩn bị rất là nhiều những cái cục cát có những cái hình thù khác nhau nữa bạn thấy không có hình à, ngôi sao nè hình tam giác nè rồi bên kia hình vuông nè đó rất là nhiều luôn và sao anh bên sao ở trong này còn mấy anh hình trái tim vậy hả à đúng rồi quên quên giới thiệu quên giới thiệu với mọi người đây chính là anh trái tim đó như <laughs> các bạn biết á thì bạn coi video của hero team bạn sẽ biết là video của hero team có những cái anh là anh hình tam giác nè anh hình vuông anh hình tròn đúng không còn riêng video của phong là khác biệt các bạn không à, anh hình trái tim đó dễ thương các bạn hello bạn nhỏ à, bởi vì sao bởi vì đối với phong đây là một cái trò chơi rất là gọi là vui vẻ không hề gọi là có yếu tố gọi là gọi là kinh dị hay gì hết chơi các bạn yên tâm nha đó rất là vui luôn ok và để xem coi liệu rằng ai sẽ là người thua đầu tiên và sẽ bị loại bỏ đầu à. tiên trong trận đấu đầu ừ. tiên đây ông ơi anh nhìn mấy cái hình này nó khác nhau không công bằng gì hết trơn vậy hả mấy cái hình này thì nó sẽ có độ khó khác nhau và chúng ta cần phải rút thăm để chọn hình anh ạ đây ở chỗ này nè mọi người tập trung lại đây đây tôi xin giới thiệu với mọi người ở chỗ này tôi đã chuẩn bị một cái máy rút thăm thì à, cái máy rút thăm này á khi mà mọi người bấm vào trong cái máy này á thì mọi người sẽ được một cái hình tương ứng thì người nào được trúng hình nào thì người đó phải phải tách cái hình đó hiểu không ok ờ. ví dụ nha cái này không chơi gian lận được này không nè nè xui là là bốc vô cái hình xấu đúng không đúng rồi bây giờ mọi người coi tôi nè ví dụ ví ví ví dụ như tôi đầu tiên tôi bấm nè đó dịch dịch đây dịch ờ. đây rồi ok ờ. đây đây là hình của tôi nha để xem tôi trúng hình gì nha bạn nha Ui Tôi trúng hình vuông mọi người ơi Yes Hình vuông Rồi yeah. Rồi thì à, tôi đã rút thăm Thì tôi là được hình vuông nè Bây giờ tới lượt à, anh Mr. Dịch đây Mr. Dịch rút thăm thử cái hình gì nè Mr. Dịch Bàn tay vàng trong làng Mr. Tâm Hãy nhìn đây Ok Cha Pưng Ha ha ha Hình gì hình gì hình gì Hình gì Đây gì vậy Ê, dạ. à, hình à? hình của mình đâu ta đây hình của mình đây đây hình ờ, mình đây hình mình đây hỏng hả ui trời ơi hình này dễ hình hình này dễ nha hình này còn dễ hơn hình của em luôn á ok rồi tiếp theo là ừ. Kairon đi Kairon lên rút thăm đi để mình bạn ờ. ơi để mình vậy coi nhân phẩm nè nhân phẩm rồi ok để coi cái hình là gì wow hình hình ủa rồi hình đâu à đây đây đây cái này nè dấu bằng dấu bằng hợp lý cái này cũng dễ cái này cũng dễ Trời ơi Dấu bằng thì nó còn dễ hơn hình của Mr. Dịch luôn bạn ơi Trời ơi Canon sướng quá à Ok rồi tiếp theo là Siro đi Siro rồi Siro rồi Siro rồi Siro rồi Bấm nha bấm nha Bấm nha Bấm nè Số gì đây là ra con máy là ra con máy Đâu chưa Tại sao Siro Tại sao? Tại sao Siro lại được con số dễ nhất? À, Siro lại được cái hình dễ nhất vậy trời? Đang nghe Siro mà đừng hỏi mình chứ trời cả dạ dạ dừng vâng. lại tôi nghi ừ. cái này tôi nghi tôi nghi nha tại sao hội anh em toàn hình dễ không vậy tại sao rồi. Ừ, tại sao Ê, không hề nha không hề nha bọn tôi gọi là chơi đàng hoàng bọn tôi bấm răm đâm đàng hoàng nha không hề à, chơi gian nha ờ okay. răm mà rồi bây giờ ca camui đi ca camui bấm đi rồi dạ, lên đây đến camui nha ca camui nha dầu ờ camui bấm đi dầu rồi dầu đó chính là dấu gì đây tạm ra Ủa, ờ, cảm giác bạn dễ, tao giác bạn dễ. Sao mày ừ. bắn ờ. ờ. gì đây hình dây hình dây trời ơi hình này ồ ô này ô này ô vẫn được vẫn được hình tròn tròn tròn cái tròn đúng không hình này, hình này là hình này hơi bị khó luôn sao sao sao? hình tự giác đó sam ờ. ôi tôi luôn hình khó rồi hình này hơi bị khó đó ok simi kìa sim sim là đầu tìm hình như là em cảm nhận là cái này giống nhân hay sao chủ nhân thôi chỉ cần là giống nhân thôi chủ nhân khó chủ nhân khó hình hình này hình này hình chồng chồng chồng bạch ra wow lúc thằng đi mimi đi đâu vậy chạy đâu mimi rồi mimi đâu dân rồi mimi đâu vậy mimi đâu dân khó nè lúc đi rồi sao vô dân rồi vô dân rồi mimi vô dân rồi gì gì dấu Nhân rồi, <laughs> rồi. Ờ, xong mi Rồi xong mi mi Rồi xong ơi à, mi à, à. mi là người hình khó nhất nè Rồi người khó ừ. tiếp theo là Sammy bạn ơi Hình của Sam cũng khó nha ơi <laughs> nhưng mà khoan bất công quá Tại sao ông Rô lại là hình dễ nhất trời Ai biết tự nhiên mày Ơi mày sắp xếp ra Tao không biết là chồng nó có cái gì luôn á Bất công quá cái thời luôn cái này bất công ừ. ghê luôn các ừ. bạn ơi thôi thôi không sao bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi tách kẹo nha à mà khoan bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể chơi trò tách kẹo ở trong minecraft nha thì trò chơi sẽ chơi như thế này nè để bạn xem đây ở đây mình có chuẩn bị một cái rương thì đây các bạn nhìn trên tay của mình nè ở trên tay của mình có rất là nhiều sợi chỉ luôn các bạn ơi thì những sợi chỉ này để làm gì các bạn coi nha trò tách kẹo chúng ta như thế này nè các bạn có thấy không ở đây chúng ta có một cái cục cát uh, ờ, gọi là màu vàng và màu cam đúng không thì nhiệm vụ của các bạn là phải đập được cái cục cát màu cam ra nhưng mà đập làm sao trong thời gian bạn đập mấy bạn phải đặt được sợi chỉ vào bên trong để có thể ngăn không cho gọi là cái ờ, ờ, cái gì ta cái ờ, cục cát hình cái bánh này bị vỡ nha các bạn nha các bạn coi nè chẳng hạn như ví dụ bây giờ mình mình sẽ làm thử cho các bạn coi nha đấy đó mấy bạn thấy không mình đã đặt được vào thấy không đó có nghĩa là mình đã đập cục cát ra sau đó nó có sợi chỉ ở bên trong luôn nếu như bạn nào mà đặt sợi chỉ không kịp á chẳng hạn như là mình chẳng hạn giờ ví dụ đó đặt không kịp là ngay ngay lập tức ngay lập tức là cục cát sẽ bị vỡ ra và người đó sẽ bị loại nha và người nào mà bị vỡ nhiều cát nhất thì coi như là người đó sẽ là người thua cuộc nha các bạn nha ok và để okay. xem coi liệu rằng trong màn một này 8 người bọn mình ai sẽ là người bị loại đầu tiên các bạn hãy cùng nhau đón xem nha và bây giờ thì từng người sẽ là người à, từng người từng người sẽ thi đấu nha ok rồi. bây giờ người chơi đầu tiên sẽ là siro nha các bạn nha tại siro là dễ nhất ok rồi lên đi đâu Hiên em lướt tới hình dễ nhất wow. Nghe nó sao nó kỳ kỳ quá Coi đây, coi đây Xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, xem, lại Ờ Nhanh dùng cái coi Từ từ anh Từ từ anh Ok bây giờ Bây giờ đọc cái gì Được một cục rồi Được một cục rồi nè Được một cục rồi nè Hay hay hay Ok ok ok Cục tiếp theo là cục tiếp theo là Được hai cục rồi Rồi rồi rồi Đây À góc góc góc góc nhìn số 3 rồi là đọc luôn nè Chưa nè Ghê ghê ghê ghê Trời ơi luôn Ủa thôi nó tự rớt nè khoan khoan từ từ cái này là lỗi của rô rô tự đập nha cái này lỗi rô nha rồi à. lỗi rô tự hủy rồi rô tự hủy rồi ok dạ. tiếp theo kìa cây cuối luôn cây cuối luôn ờ ôi Sao tôi lại Rồi, này à Ok bạn ơi xin chúc mừng Rô Đáng lẽ là Rô đã đập được gọi là hoàn thành bốn cục luôn Nhưng mà Siro đã quá nhỏ Siro lỡ tay đập mất một cục Cho nên Siro đã bị thua mất một cục nha Ok Siro lỗi một Rồi Người tiếp theo sẽ là Mimi nha mọi người. Rồi Mimi lên đi Mimi. Ừ, lên đi. Đừng nhanh đừng lên. Rồi ok. Bởi vì là bởi vì là Mimi không nói chuyện được cho nên là mình sẽ đi theo Mimi để lòng tiếng nha các bạn nha. Ok rồi Mimi chơi đi Mimi. Lòng tiếng luôn à, có một cây vậy. Rồi, rồi xong rồi. Rồi xong luôn, thua hai cục luôn rồi. Rồi tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp đi. Mimi đang bị vỡ rồi nha các bạn nha, vỡ một cục rồi nha các bạn nha. từ trên đập xuống mà nói. Thôi, cái để từ từ để từ từ để cho Mimi chơi đâu Rồi Ủa dạ Ôi đừng câu ra đừng câu ra đừng câu ra Đừng một cục Lội lội như ba cục á ba cục lội tiếp rồi bốn cục Ôi Ôi sao đi tao đây Ủa sao rồi Sao phải dịch chuyển ở đâu Bị lún bị lún Ok tiếp mày tiếp mày tiếp mày Oh, oh my god Cũng được các cũng được chứ bộ, cũng được chứ bộ Rồi, ok Thì để coi mi mi được 4 cục để, để, để coi coi, ừ. ở đây đây mình có để cái hình mẫu nè Thì ở đây mình có để hình mẫu đây coi coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cục đúng không? 9 cục mà Mimi chỉ đặt được 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Ok. Vậy là Mimi đã hoàn thành được 5 cục nha các bạn nha và bị vỡ mất 4 cục mấy bạn ơi coi bộ hơi nhiều nha. Ok rồi. Tiếp theo 4 cục chứ mọi người. Rồi bye bye bye bye, nhiều chuyện quá rồi ok tiếp theo sẽ là người có hình dấu cộng hình dấu cộng là ai ạ ờ, ai đi qua bà cộng lên coi ai ai ai ai là hình hình dấu cộng à rút tờ giấy ủa vậy hả rồi ok cố lên nha ok, các bạn ơi cộng nè để chúng ta quan sát xem coi dịch sẽ gọi là chiến thắng cái hình này như thế nào nha bạn nha hình dấu cộng thì rất là dễ luôn các bạn ơi phải nói là dễ y y, y hệt như dấu trừ luôn á chỉ khó hơn xíu à ô ủa dịch đang làm gì vậy? lấy cá đi lên trên đâu đập cá lên trên chơi phải chiến thuật nữa à okay. dịch quyết định là gọi là sẽ đập kẹo từ trên xuống dưới bạn ơi cố dịch đúng rồi nhiên làm món một lần nữa anh em cũ ấy trời đúng à, quá ok mình nhảy đi anh em mình nhảy anh em mình nhảy một cơm cậu vũ dịch nhảy mình nhảy đi cậu vũ hai cơm nhảy cậu vũ mọi người cặn da cặn da chị em ơi nhảy dạ, chị em ơi ba cơm trời ơi dịch đúng hết luôn kìa trời ơi Ủa không Ủa đầu tiên quá Gây gây gây gây Năm không Sáu không bây giờ ơi không Vip vô địch tinh hạ quên luôn rồi quên luôn rồi Có một được kèo Quên rồi, quên rồi Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ perfect, Trời ơi, trời ơi mấy bạn ơi anh Mr. Dịch là người gọi là từ nãy giờ ba người rồi anh Mr. Dịch là người đã hoàn thành được một cái hình xuất sắc nha các à. bạn nha Bạn coi nè thấy không Không vỡ viên kẹo nào luôn Đó hay quá Dịch ơi Đáng lẽ là Rô cũng không vỡ viên nào đâu Rô là hình dễ nhất luôn mà Rô lỡ tay Rô lỡ tay em tự hủy Rồi ok và người tiếp theo sẽ là hình ngôi sao bạn ơi Hình ngôi sao của ai vậy? Ủa là hình ngôi sao hả? Sammy hả? Trời ơi tội nghiệp Sammy các bạn ơi hình này khó lắm luôn Sammy Trời ơi Mọi người nên nhớ Nếu thua game này sẽ bị loại nha mọi người Buồn lắm luôn Không muốn sao thua mọi người sẽ bị loại nhá mọi người Nè What? mấy bạn ơi Nếu như mấy bạn không biết á Thì game này sẽ là như thế này Người nào mà thua là coi như là sẽ bị loại Và sẽ không xuất hiện trong video sau đâu các bạn ơi ờ. Bình tĩnh bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi Bình tĩnh nha Sam hay quá hay quá ôi, rồi rồi cục ôi, bên kia cục bên kia ôi, từ, từ từ từ, bên kia để đặt qua à, đặt qua được không hay phải đặt bên này được đúng không từ từ từ, từ. ờ, ờ ừ. bên đó luôn bên đó luôn bên đó luôn sam à bình tĩnh nha bình tĩnh nha Sam ơi gì gì bảo em không biết rằng một điều đó chính là cái hình của em không áp dụng chiến lược của Việt được đâu em lên đấy từ dưới lên trên tại vì à, nếu mà à, à em à, à. trên ok mà dưới hỏng là hỏng cả hai á sợ quá sợ quá sợ Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi ơi. Ôi rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Chết rồi, một cục, một cục rồi, một cục rồi. Một cục, một cục. Bỏ một cục Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh thôi sao bình tĩnh thôi Sam. Thử rồi. Ôi trời. Mọi người im lặng, mọi người im lặng cho cho cho Sam chơi ôi vỡ hai cục rồi vỡ hai cục rồi cái gì vậy cái gì vậy ba nãy cầm làm gì thì người ta im lặng nhưng mà ui im lặng có nghĩa là im lặng luôn chứ phải im lặng là bị câm đâu ờ. <laughs> rồi xong ba cục ba cục rồi Kim vĩnh biệt cụ ba cục rồi trời ơi <laughs> sợ ba cục rồi ui ui rồi ui ui ui ui ui ui từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh từ hai cố lên cố lên cố lên từ từ coi chừng đập trúng cái tơ nhện coi chừng đập trúng cái tơ nhện ồ làm ơn help me help me happy happy happy happy từ từ bình tĩnh nha bình tĩnh nha bình tĩnh nha rồi rồi từ từ đặt dài dài đó để tía đi cho nó thoải mái nè đó À, ok ok tập thể dục tập thể dục tập thể dục mình mình nói tập thể dục ok ok ui rung quá à. good good Ôi rồi rồi rồi rồi chưa chưa chưa chưa chưa à, chưa. không rồi. Từ từ còn cái này đó cái này. viên rồi. Bốn viên không được rồi, lâu bốn viên cái này phải thắng, cái này phải thắng mình sẽ được gọi là châm trước được nè. À. Ôi từ từ. Hồi hộp quá ba. À, <laughs> trời ơi. Rồi xong luôn các bạn ơi Để mình đếm coi Hiện tại là ở đây đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cục thì Sammy đã đập được 1 2 3 4. Sai 5, sai 5 cái, sai 5, 4 sai 5. và 4 hả? Ủa. 4 ơi, 4 ơi, 4 ơi. Ừ. Ờ, ở, đây tôi có mấy cục 1 2 3 4 5 6 7 8. Ô, oh, vậy là Sammy sai 4 cục mấy bạn ơi. Sammy đập được 4 cục và sai 4 cục nha các bạn nha. Ủa khoan, sai 4 cục hay sai 5 cục ta? năm năm năm năm năm năm năm tôi đẹp năm trời ơi các bạn ơi Sammy đã thua <laughs> rồi Thôi Sammy quá. đã làm vỡ mất năm cục lận các bạn ơi thiệt luôn á không thể tin được Ông vẫn còn mấy người nữa chơi chơi mà bình tĩnh mà thôi rồi Sammy yên tâm đi Sammy cái hình của mình là hình khó mà đúng không cho nên là mình bị yes. vỡ mình mình bị vỡ mất mấy cục đó là chuyện bình thường mà không sao đâu Sam yên tâm rồi ok người tiếp theo sẽ là hình tam giác là hình của ai Cam ơi đúng không Cam ơi Cam ơi Cam ơi hồi hộp quá mồ hôi ra hết tay rồi này rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. tiến lên đi em <laughs> chơi mà em quay em rung lắm chị ơi rồi cô ơi đầu tiên này ca mui không thèm gọi là chơi chiến thuật bắt bắt cao luôn ca mui chơi ở dưới luôn ok một rồi hay quá chị ơi hai hai cục trời ơi ôi trời ơi không bị bỏ viên nặng luôn nha bỏ một viên rồi bỏ một viên rồi Ui, Ui bro vậy? Đi rồi. Ui. Ôi rồi Mất một viên, một viên Mất một viên mấy bạn ơi Vậy là chị ca mui Vậy là chị ca mui đã bị mất một viên nha các bạn nha Ok ca mui vỡ mất một viên kẹo Rồi, ok Không sao, không sao, không sao vỡ một viên mà Ok rồi Người tiếp theo sẽ là hình vuông Hình vuông là mình đúng không ta Ờ đúng rồi tôi Tôi nha mọi người Để tôi chơi cho mọi người xem Ok, thế mình nhảy, mình nhảy, mình nhảy, mình cổ vũ không cần nè Nhảy lên, đó Đúng rồi, nhảy lên cây Cổ vũ mình Ok rồi, tới lượt mình nha bạn nha hình vuông hả mình sẽ chơi chiến thuật là ở trên cao trước đó tại vì ở trên cao nó bị vỡ thì bên dưới rồi vẫn còn dùng được ok để mình thử nha bạn nha cố lên cố lên hồi hộp quá Hay, hay quá wow. ơi hay quá một cục không bị vỡ bạn ơi các bạn biết không mình đang có chiến thuật này mình đang có một cái kỹ thuật này chơi hơi bị hay luôn các bạn coi nè hey hai cục hai cục không bị vỡ bạn ơi hai cục rồi nha ok tiếp nào ba cục yes yes yes yes yes ok tiếp nè ê tính ra này mấy cục dưới lại phải ờ cái cục dưới dễ mà ờ ừ, tính ra dễ luôn á dạ. nè đâu đào thôi chỉ cần đào dạ. thôi <laughs> phong vừa lỡ tay phong vừa rồi mà lỡ tay không không không không không không em cái này cái này là em lỡ tay em đập em này là em em em, em đập cái cọng bên ngoài cái cọng bên ngoài cái cọng bên đập ngoài cái dư dạ, đập cái dư đập cái dư đúng rồi đập cái dư còn em đập sai là rồi bây giờ tôi đập mấy cục bên dưới đó là xong Ôi, thích cực kìa đây còn một cục cuối một cục cuối nè còn cục cuối nè còn cục cuối nè từ từ Wow, Hoàn hảo luôn các bạn ơi Không bị vỡ một viên kẹo đâu hết Hoàn hảo hình vuông luôn Yes, ok Mình không bị vỡ viên nào nha Không, không nha các bạn nha Không, ok rồi Rồi, ok, đây. simi à, Sao mình cứ lo lo vậy ta Ok, ok, ok lên simi ơi lên cao lên Đừng vô dễ đúng rồi Cố lên Ok lên Jimmy Xem, nhìn nhìn nhìn đằng sau lưng sim có anh trái tim đang nhìn sim kìa à, cảm ơn <laughs> thật ý của anh nghĩ lại chơi cho cẩn thận không bị loại đấy ok ok ok ok tim à sim nhớ là sim mà bị loại là anh sẽ bắn tim á anh sẽ bắn tim <laughs> trời gì vậy ấy trời không tôi không sợ anh bắn tim tôi sợ anh lấy dép lào tán vô mặt tôi xong tôi bị loại thôi tôi sợ ủa okay. cái ông làm gì vậy nhảy đi cô vũ anh nhảy đi cô vũ à đây không phải tôi thao ca ok ok sao sim mà thua thì là tại cai nhá một hai ba dạ, dạ, dạ. ok một hai ba ấy một hai ba à, xui quá à ok ok ok ok không sao chúng ta còn nhiều cơ hội mà đúng không mình không biết còn nhiều không nữa <laughs> Ô dạ. Ok ok ok Bên luôn rồi, bên dưới dãy luôn rồi ờ. Ờ, Bên dưới là đập thôi Đập Ồ ờ. Ok ok ok dạ. Tôi thấy tính ra Tôi thấy tính ra cái chữ nhật này cũng không dễ ha ừ. Vậy mà mấy anh vừa vuông vừa nhật vậy lắm Ok ok Ờ còn hai cái thôi Hai cái cuối cùng xem ơi Ok ok ok ok Um, <coughs> hey. rồi cái cuối cùng cái cuối cùng ờ. yeah! Vậy là Simmy, mèo Simmy là chị vỡ có một cục thôi nha mẹ nha. Mèo Simmy chị bị vỡ đúng một viên kẹo thôi. Ok. Rồi. vậy anh là, anh chàng đang múa là. Tới dạ, lượt à, anh chàng cái đẹp trai. Chuẩn bị tới cái cùng MVP là Bây giờ coi cái MVP thể hiện nè. Vô, đấy, bây giờ tưởng này khó lắm hả? Nhảy cái lấy động lực. Rồi, tiếp tục vô một <laughs> một ngày hai động lực thua à mày gãy gãy cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh hả từ từ cứ bình tĩnh gãy gãy từ từ múa cái lấy động lực lại rồi bình tĩnh nha đấy rồi rồi rồi tiếp tiếp tiếp à lại lại đây đây đây đây đây ôi cái rồi từ từ từ cái bằng chị đó cưng cô ăn sai cái tụi mình vào vòng trong cưng ok ok à, vậy cay là sai cay là sai hai ba cái rồi đúng không ba cái rồi ờ. ôi nhanh đứa này ai ôi cái ấy chà cái sai đi cay ơi sai đi cay ơi sai đi dạ, trời ơi no không Ok Kyron bị vỡ 5 viên kẹo nha các bạn nha Trời ơi cái này yeah. bằng dễ lắm luôn Mà vẫn bị vỡ 5 viên kẹo Thời không hiểu sao luôn Hey, Khó thế ơi. vẫn làm được đây à Rồi ok bạn ơi Vậy là chúng ta đã tìm ra được hai người sẽ phải thi đấu với nhau Đó chính là Kyron ừ. và Sammy mọi người ạ à. Ok hey. <laughs> hai người đều rất quan trọng với tôi tôi không thể <laughs> nói gì được trời ơi đúng thiệt luôn bạn ơi mấy bạn à mình với à. simi là hai người khó xử nhất biết tại sao không bởi vì ừ, một, một người một người là bạn gái của mình còn một người chính oh là bạn thân God. của mình là Kairon còn simi thì một người là chị còn một người là bạn trai liệu rằng đúng rồi mất một trong hai cũng không được mình buồn quá Hey, thôi được rồi, không nói nhiều nữa Mệt Chúng ta rồi cùng nhau đến với màn à, dòng lại nào Rồi ok, bây giờ thì đó chính là trận đấu của Sammy và Kyron Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng và bước tiếp màn tiếp theo đây Rồi ok, và người đầu tiên sẽ là Sammy <laughs> Rồi, bắt đầu đi Sam Ok Rùng quá Ôi từ từ, từ lên, cố lên Cố lên Yes, yes, yes. yes. Một viên Gì vậy, gì vậy từ từ ok, okay. một viên một viên một viên một viên từ từ từ từ hai yes yes yes hay yes, quá hay quá wow viên hay quá sao ơi hay quá hay quá không anh nữa tăng tính không anh tăng tính hồi hộp bây giờ cho cay bây giờ cho cai sao rồi rồi rồi còn viên cuối rồi cho cho cho cho cho cho cho cho cái này giống giống kiểu mày là tìm đó ui cái này mà thắng rồi là tôi có cười là rất là cao luôn á Cố lên Sam, cố lên Sam. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Từ từ. <laughs> Hay quá. Hay Sao quá. Sao Sam ơi. Sammy là Sammy là full nha bạn nha, Sammy là full, không vỡ viên kẹo hết Hay quá Sam ơi, hay quá Sam ơi. Hay quá. Hay quá rồi, ok. Tiếp theo là Cố lên Cai ơi. Tiếp theo sẽ là Cai Don thôi thì thôi thôi rồi đây quyết định thua ờ, ok thua thua vậy đi <laughs> viên đầu tiên viên đầu tiên <laughs> viên đầu tiên mà thua là coi như là thua luôn rồi các bạn ơi viên đầu tiên thua là coi như thua luôn rồi không còn không còn gì để cứu chữa nữa rồi ok vâng mình mình sẽ nhảy đều nhảy cuối cùng trước khi tạm biệt mọi người thì vậy thôi bye bye ok các bạn rồi rồi xong cây đòn bốc hơi luôn No Buồn quá à Buồn quá à Ok bạn ơi Và người chơi đầu tiên bị loại chính là Kairon, người bạn thân nhất của tôi đã phải dừng lại ở màn đầu tiên Vậy là Kairon đã không có thể lấy được giải thưởng là một triệu rồi Simi có cảm nghĩ thế nào? Cái của ông được vào vòng trong mừng một thường Tôi mệt quá Vậy, ừ thì, ừ thì Sammy được vào vòng trong thì em vui thiệt á Nhưng mà Kairon không được vào em em cũng buồn chứ buồn với người bạn thân nhất của tôi Vì bạn gái tôi đã được vô Cảm ơn anh rất nhiều Thôi, chào lao rồi Ok sim ơi à sim ơi à tôi nói sim nghe nè sim cũng đừng buồn quá bởi vì là cái này á thật ra là do Ron gà thiệt ừ ừ không có cần buồn gì đâu ừ. sao không sim sẽ lấy hết giải thưởng để gọi là gì ta hồi sức ok à quên được rồi bây giờ như thế này nha bạn nha bây giờ như thế này đi tập 1 á thì coi như là Ron nó bị hạ rồi thì nếu như mấy bạn nào mà cảm thấy tội nghiệp Ron quá mình sẽ cho Ron một cái gọi ra một cái uh, người ta gọi cơ hội hồi sinh ở trong các tập sau cơ hội hồi sinh nha bạn nha đó chính là gì nếu như video này đạt được bao nhiêu like bao nhiêu ngàn like dịch bao nhiêu ngàn like 50.000 like 50.000 like 50 50 để giống 50 ngàn like luôn á nhiều dữ không Nhìn mấy nó khó chứ Kênh của anh còn được 50.000 của em xong được 50.000 được Ok bạn ơi Trong vòng gọi là từ đây đến lúc có tập 2 là mình nghĩ là sẽ tầm đến 1 đến 2 ngày nữa rồi đó Nếu như video này đạt được 50.000 like thì Kairon sẽ được hồi sinh ở à, màn tiếp theo nha bạn nha Còn nếu như mà màn 2 không mà đủ, không, không đủ, được 50.000 like thôi, đẹp, đẹp. Thì coi như là Kairon sẽ vĩnh viễn không bao giờ được hồi sinh Vĩnh Việt cù Ok Rồi Và xem uh, gọi là trò chơi con mực với phần thi tách kẹo của Hero Team Thì anh em thấy phần thi tách tách kẹo này như thế nào bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha Và sắp tới sẽ còn rất nhiều những cái phần thi khác nữa đang chào đón anh em Đang chờ đón mọi người cùng xem, cùng khám phá với mình nha Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Tạm biệt, yêu anh em, bye phải rồi, bye bye Trời ơi, mừng quá, sao bye. mừng quá, mừng quá, mừng quá, yeah Tôi tưởng tôi phải xa bà chứ, mừng quá, yeah Trời Mừng quá, anh em tôi bị loại rồi